Hello everyone, welcome to my channel Chào mừng tất cả các bạn đến với kênh của mình nha Game đầu tiên là Signal Toy Let's go Đi nào 3, 2, 1, go Go go Thank you. xuống luôn bay đi nào uh. tuyệt vời Hola. Valeu! ôi rồi bị cái kéo cắt hết rồi ôi đội kia đi nhanh quá ui giời ơi kẻ thua cuộc rồi Tchau! old guy. Uh... Trời Oh no! Oiga.